và chủ nói là cũng sẽ bớt lọc cho chúng ta đường trước lô đất của chúng ta có chiều ngang là 10m hai bên có vỉa hè 2m rất là thông thoáng lô đất của chúng ta là nằm ở vị trí là đường nhánh của đường TX52 phường thạnh Xuân quận 12 thành phố Hồ Chí Minh với diện tích lô đất là ngang 15m và chiều sâu là 13m chúng ta có thể xây một khu biệt thự vườn và một cái khu bên hông để trồng rau hoặc là phân lô lại làm ba lô để bán cho khách hàng kiếm lời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 và thêm khoảng 5 km nữa là chúng ta sẽ về tới trung tâm quận nhất thành phố Hồ Chí Minh và bây giờ Phúc sẽ quay cái đoạn đường từ vị trí đâu đó của chúng ta ra tới trục đường chính TX52 và hiện tại bên Phúc còn rất là nhiều nhà và đất Phúc chưa có kịp quay đăng lên cho quý anh chị xem nếu à, quý anh chị muốn mua nhà hoặc đất hoặc là ký gửi nhà đất thì cứ điện thoại trực tiếp cho Phúc theo số điện thoại góc màn hình Cảm ơn quý anh chị đã xem hết video